Ờ, lạc quá. Lạc quá. Ờ, ừ. Ờ, lạc quá. Ờ, lạc quá. Ừ. Ờ. Ờ, ờ. Ao. Ao. Ao. Chết rồi. Ao. Dạ búp ra trí kìa, thay. Ý. Mèo phải nhìn người mạnh thế được chứ. ta để lên cấp 6 rồi chắc chắn là ta sẽ OP vào lúc này rồi không à. oh. đợi đợi hết đấy trời trời trời à! thảo bùm bùm con chó ạ easy tông đi tông đi ờ, đừng con đừng có bắn nữa bắt tông đi bắt tông đi bắt tông đi bùm ok tung hết tung hết tung Boom Ok Đuổi hộ ơi đuổi kìa Đuổi hộ tao ăn bạn cảm ơn Boom thằng nào shot thằng nào Rồi tao đến tao hết tung đây Tao chết rồi ờ. Rơ đi rơ đi rơ đi Ok <laughs> Yeah man Đi hết từng chỗ Hết từng gió chết giờ <laughs> Ủa wow. gương này Đem tao đây thăm luôn Boom Cái gì Vai cấp tốc chạy Boom Boom <laughs> Wow GG qua một lay Easy Ok thằng ơi ra xua đi Đừng lo ta sẽ hất người cho mày Thôi đéo Đu trụ tao Lock đi lock đi Believe Không Believe ok ừ, tung năm nha nhớ đấy hồi chấm <laughs> thì nha tung năm nhá ok Thôi anh có bữa rồi okay. Oh. Trời ơi, tôi chúng ăn rồi. Mày chết. Tao rồi. Không, tao kìm mày đây chị. Thăm đi. Chị đi chị. Somebody Somebody hết tung Somebody Somebody Somebody Đi cô mẹ Tao đi về đây Oh, Mày tin trận được không? What the fuck, khoan Uh, sao tao thấy team mày có ba người vậy? năm người năm người rồi mà bị luôn thấy thôi what the fuck đây sẽ là lần đầu ta chơi fit stick chắc ta sẽ fit nhưng không sao fit đồ stick wow ừ. wow kiểu kiểu fit fit đồ stick ấy kiểu fit đấy thế đúng rồi đúng rồi mày bị điên à chiều chiều chiêu. ai sắc ai sắc ẩu phang tao không sắc nữa tủ cơm lác em có ăn đâu không mày vừa Hoàng sơ ai suck Như em nói anh mà Boom Fuck Xem tao đi Boom Tao nói đi con ai suck ai suck Ô oh, tao đã suck Holy shit dude Hãy cú Chạy đi Ơ Drip <laughs> mày ra thằng ôi Ồ ồ ồ Ờ Bù Em buồn quá, em, con em đi rồi Suck I suck Boop rồi Boop boop I suck again Ok, ta giết một thằng vâng. Boom cầm lại I suck ừ? Tao dùng rơ I suck Anh <laughs> hai bị gì ấy I à, suck Ủa lên trí đừng chết I suck Oh <laughs> Ta chết rồi Tẻo Tao ơi Bitch, I'm coming Boom Oh Đây What's up Kiên, kiên, kiên, kiên Đồng hồ ngồi sao ngồi sao có mod rồi sắc chết thằng cái à, sắc có gì á bố chung bố chung bố bố bố bố khoảng sơ yeah cầm bông đội I'm coming Boom Nhưng cái thằng cả đam trước khoảng sơ I suck Ok cool Oh fuck me Gì <laughs> Chả vô ít mạng nhất tìm cái kia nào chứ Cheese Boom Là không No cheese Cheese Cheese Ok <laughs> Đừng lo tao đến đây Tao đi đi. Boom, I suck, I suck. Ok. <laughs> Dạ, nah, vâng. fuck. Nhà lên top kìa. Save me. Let's go. Oh god. Oh god. Oh, ôi, ok. Mọi người, tao đem sang nhà lên cao rồi. Mọi người <laughs> Mọi người ơi. Đừng lo tao đến đây. I suck. quê Boom. I suck. I, I suck. Ok. Hãy được Một cái đi bọt nha.